ok anh em này hello xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả năm em ơi và ngày hôm nay thì anh em cũng đã biết thì uh, à, Khải đã mua được phi phong kỹ năng một cấp anh em thì à, hôm trước Khải có nói em nhiều trận bóng kim Khải à, đánh đường môn thì chỉ có top 13, 14, 15, 16 này nọ thì lúc đó thực sự là không có kỹ năng á nên là đánh nó hơi yếu này mà không có đam mà nhiều khi họ lên đại tướng sau khoảng 30 phút á thì Khải đánh không có mạng nào á còn hôm nay nè thôi. đánh được 90 mạng nữa mà và hôm nay là Khải được top 4 này khách giang hồ này anh thấy chưa và hôm nay là Khải soi sẽ đồ khách khách giang hồ cho anh em xem nha đây với 90 mạng 81 đầu sơ và tử vong 30 lần và liên chạm 18 ờ, anh em đó, đường môn mà tử vong 30 lần là cũng con số nhỏ không có lớn đâu anh em anh em thấy võ đang này nọ thì tại vì tầm này võ đang chắc anh hành rồi đường môn nhiều quá đó rồi anh em xem này rồi, hiện tại trong top 10 là võ đang thần kiếm là võ đang master là cái bang của long thích đường môn đại hình võ đang khải là đường môn võ đang tàu là võ đang thiên đế chỉ đại đường môn xế dao vào đường môn độc lạm dương võ đang và võ gia là uh, con uh, thiếu long đao đó con này nãy giờ nó dí mình đọc quá trời này. cho anh em xem set đồ này ngày hôm nay top 5 nha anh em đây với uh, với cái set đồ khải thì khải pin hiệu ứng được đánh đúng kim mà nè đây nè xem hồi từ 10k sub giờ gần 40k sub rồi hy vọng lên được 100k sub làm nút bạc ok vừa nó đây đây cho anh em cùng xem sâu uh, cái đồ set đồ khả như nào ngày hôm nay thì khải mang một con nọ tống kim nha mọi người sát thương 45 39 phần trăm thực sự cái nọ này quá đẹp anh mà ạ đánh tống kim thì gọi là quá win nè ờ, ở tống kim thì cắn lắc lên thì được uh, ờ, 213 thì nó đạt 201 thì vẫn đặt mốc của đường môn nhà ở server đồ xanh nha nè đó đặt mốc cuối của đường môn ở server đồ xanh rồi 201 rồi rồi một cái nón uh, phòng thủ lý 25 chậm 20 và sinh lực động lực khá là đẹp nón này khải tranh ra rồi một cái đai lưng 19 20 sinh lực lực rất là đẹp rồi một đôi giày này khải cho ờ, cũng được đánh bot ra này nè phòng thủ lý 15 làm chậm 40 di chuyển 215 thì uh, kèm với cái này thì khải có 80 chậm nha nè rồi bên này thì ba tay kháng hỏa sinh lực và sinh khí thì cái này thì khải được uh, 40 chón và kháng hỏa kèm với cái nhẫn này uh, kháng hỏi 15 và sinh khí sinh động lực khá đẹp và kèm 40 chó thì hiện tại đó đã đánh tống kim thì khả đã pin cho mình là 80 chó thực sự là với 80 chó tầm này thì không có sợ giả đang luôn em hồi trước thì sự tống kim là lúc nào cũng sợ giả đang tại vì biết là giả đan kỳ hời mình nhưng mà nó chết nó chưởng mình tầm 1 đến hai cái là chón chón chó là chết liền tại chỗ này không kịp bông máu luôn em tầm này thì bill với 80 chó thì không có sợ luôn em ơi tối nay thì cũng giả đang chết quá trời luôn rồi xếp hiệp cốt nè 50 24 và 2% đó và ngày hôm nay thì uh, sau khi cái câu khẳng định của Khải là nếu Khải có phi phong kỹ năng một cấp thì chắc chắn mình em một điều là đường môn Khải sẽ lên top 10 đó và hôm nay là trận đấu đầu tiên và ông đã thực hiện được cái uh, là phi phong là vào là top 10 nha anh em đó cứ có phi phong là khẳng định là cố gắng là được top 10 anh em không tự tin nhưng mà Khải sẽ cố gắng đó anh em thấy ngày hôm nay là đó lên được top 5 để anh em hiểu rồi đó rồi uh, mặt nạ này kháng cảnh 5 đó, cái này sinh uh, sinh khí sinh lực 200 đó cái này có kháng cảm 10 này nè rồi đó anh em ok chưa hôm nay thì top tống kim thì được thưởng 500 xu nha đó top 5 được thưởng 500 xu khá là ok luôn rồi anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho khải một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi nó sẽ đồ khá đơn giản như vậy nè nói chung tầm này thì nhiều anh em cũng không rõ nhưng mà thực sự xếp đồ này thì cho xét hiệp cốt này khoảng 1 ờ, triệu 15 kim rồi phi dân này khoảng tầm triệu rưỡi là hai triệu rưỡi rồi cái nỏ này khoảng một triệu là khoảng 3 ờ, ba triệu rưỡi rồi cái nón này thì sợ là nếu mà bán thì bèo lắm cũng được triệu rưỡi nữa khải không bán khải đỡ xài á rồi đai lưng này khoảng ờ, tầm 10 ờ, kim, khoảng 600 nghìn Ở đôi giày này thì khả tranh ra thì bèo lắm, đôi giày này bèo lắm được hơn ờ, khoảng 1 triệu nè, 15 kim chắc chắn là giá đó Rồi cái nhẫn này bèo lắm cũng được 500 nghìn nữa Đó Rồi bao tay này thì tầm trung thôi, bao tay này chắc một kim một kim khoảng 60 nghìn Nói chung là tổng set đồ này thì cả ngựa cả đồ thì cũng hơn 10 triệu một chút nè Đó Rồi Cái nỏ bờ cao của khả năng nỏ này nè Còn nỏ vừa rồi là nó vừa, nó vừa rồi là anh em sẽ nó tống kim thôi còn nó này nó bơ ca nó này thì anh tùng đưa mượn đánh cho nè đó nó này anh tùng mua 5 triệu 75 kim đó anh tùng mua 5 triệu bây giờ thì sau khi đánh xong thì thay nó vào thôi đó có sẵn nhẫn rồi mang bro thay đồ đó rồi ok man rồi đó, anh em xem video đừng quên nha đỡ lại cho kháng like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi với cái cốt này thực sự là dòng kháng nó không được đẹp anh em à đó anh em xem này phòng thủ có 49 này rồi kháng 7 bit thôi kháng khá là thấp nhưng mà ở tống kim thì khả có thể bù được lách như nha đó Khải bù lách uh, kháng lôi 50 phòng ngự 50 và kháng hỏa 50 và kèm với uh, cái dòng uh, um, của cái dòng ờ, cái trống chiến cổ thì Khải sẽ lên 30 nữa thì phòng thủ Khải sẽ lên được 75 cộng 3 kháng lôi 75 cộng 2 và kháng hoi 75 cộng 2 cho nè nói chung đường môn đánh chủ yếu di chuyển là nhiều nè đó rồi ok anh em xem video đừng quên để lại Khải một like chia sẻ ủng hộ chơi nha